Hello, hôm nay ờ, Lộc Phát Tài xin chào tất cả các mọi người ờ, Bắc Trung Nam ờ, đã đến với video clip hôm nay của Lộc Phát Tài thì cũng như video trước đây thì mình cũng có vài sản phẩm chơi về các bộ môn cờ bờ biệt của Bắc Trung Nam thì bên mình cơ sở Lộc Phát Tài thì có tất cả các loại tem mát của bầu cua và kính nhìn siêu to thùng thì Lộc Phát Tài hôm nay ờ, sẽ giới thiệu cái bộ, bộ môn mới nhất của 2020 ờ, đó là kính nhìn xuyên thâu một bộ cua đây là thâu không tan nha mọi người đây là cái thâu không tan thì ờ, mình sẽ test luôn cho mọi người thấy là cái cái thâu nó sẽ không tan mọi người có thể test được đèn thoải mái à, thoải mái về đèn cho đèn led 500 được thử thâu và hạt hạt này hạt chợ luôn nha mọi người hạt này là hạt chợ không tan tích à, không tan tích thì đây là bộ sản phẩm sản phẩm mới nhất của máy lọc phát tài đó là kính áp tròng nhìn xuyên thùng bầu cua thì uh, nó trong này nó sẽ có hai con mắt kêu đeo kính len đó mọi người thường thường đeo kính len thì mọi người sẽ biết là là nó đeo vào thì nó được ờ, thiết kế thời kỳ một người nhìn mà là mình đảm bảo một người là một trăm phần trăm thì sẽ không phát hiện khi người ta nhìn vào mắt mình trừ trường hợp là người ta chỉ có móc mắt mình ra thôi chứ còn bình thường sẽ không ai nhìn thấy thì uh, mình sẽ uh, giới thiệu sơ qua về cái uh, kính này thì cái kính này thì trong này có chất bảo quản của hai kính và đây là cái lọ nước chất bảo quản của nó nó để sử dụng bảo quản cho sản phẩm của bạn tốt hơn khi bạn đeo và khi bạn bảo quản nó thì khi bạn đeo thì bạn sẽ rửa qua một cái chén nước lọc còn cái này thì cái nước bảo quản của cái nắp trong thì mọi người cái đấy thì khi nào mà mọi người uh, lấy hoặc là mọi người liên hệ ừ, trực tiếp bên lọc có tài sẽ tư vấn cho các bạn rõ hơn thì uh, sau đây thì mình cũng ờ, giới thiệu sơ qua về sản phẩm thì mình cũng đã thử và test và mình cũng đã đeo trước một cái nắp chồng vào mắt mình rồi thì bây giờ mình sẽ thử luôn cho các bạn ờ, biết được là cái ờ, sản phẩm này nó tốt như thế nào và mình ờ, khuyến cáo mọi người luôn là mọi người khuyến cáo mọi người là cái cái, cái nắp chồng này nè nó sẽ không thấy được 100 phần trăm nha mọi người nó chỉ thấy được 70 và 80 phần trăm thôi và mắt mọi người và đặc biệt một cái là mắt mọi người không nên không bị cặn nha chứ bị cặn thì không xong đeo đều không sẽ không đeo được cái kính này thì uh, khi mọi người đeo vào á thì nó sẽ thứ nhất là khi mới biết đeo kéo chồng thì nó sẽ bị uh, cộm khó chịu và tầm 5 đến 10 phút thì nó sẽ ok à, lúc đó mắt của mình nó sẽ chịu được cái kính này thì lúc đó mình nhìn được à, chỉ có 70 đến 80 phần trăm thôi thì bây giờ mình cũng đã đeo trước một cái sản phẩm một cái sản phẩm kích đúc chồng rồi thì bây giờ mình sẽ đánh thử cho mọi người biết được là nó hiệu quả tới đâu để mọi người vô sòng sới chơi à, anh em nó thành công thì bây giờ mình ờ, thử ờ, tầm 5 ờ, cây cho mọi người 5 cây cho mọi người thử là độ chính xác nó có đúng như lời mình nói hay không thì bây giờ mình là sóc cái đầu tiên thì mình thấy được con tôm mình thấy tôm tôm vẫn còn nha mọi người vẫn còn một con tôm mình không biết là còn bao nhiêu nhưng mình thấy được con tôm thì mình dở rồi hai tôm nha mọi người hai tôm một gà nha thì tiếp tục trong cây thứ hai cái này thì um, mình thấy rất là mờ mình ờ, đánh khe nha mọi người mình khe ờ, uh, cua nai đó, cái này không mờ thì vì mình nói rồi khuyến cáo rồi mình chỉ thấy được 70 đến 80 phần trăm của kính thôi chứ không thể thấy được trăm trăm cây này mình thấy rất là mờ thì mình bỏ cây này mình có thể muốn khe ờ, nai tôm hoặc nai bầu gì đó rồi có tôm về nha mọi người đó cái thứ cái thứ ba nó chỉ thấy được 70 đến 80 phần trăm thôi thì ờ, cái này mình ờ, thấy ờ, cua cái mình thấy được hai con đó hai con cua thì bây giờ mình sẽ cua nha đúng hai con cua con gà thì mình còn không thấy không thấy rõ lắm thì mình đánh cua mình thấy vậy là được rồi 70 phần trăm mà quýnh một mặt như thế là ok rồi bây giờ cái thứ tư mình xem thử là cái cái cái là cái kính này nó sẽ thấy được phần trăm bao nhiêu nó chỉ 70 80 phần trăm thôi mình theo mình thì 70 80 phần trăm thôi chứ không thể mà thấy hết 100% được à, cây này thì mình à, không thấy mình không thấy rất là, rất là mờ nhưng mà mình tập trung mình nhìn kỹ tí nữa thì sẽ thấy thấy nó là con cua à, cua cua con cua như chính xác nó là cua rồi chính xác là cua nha và cái thứ năm mình sẽ test thử cái cuối cùng mọi người sóc thoải mái luôn sóc thoải mái và mình khuyến cáo mọi người là khi đánh vào trong sòng sới thì phải có một Ừ, ánh sáng nha mọi người thì kính này bên nó phải có ánh sáng thì mọi người mới thấy và đánh được chứ không để đánh ban đêm được ban đêm thì bỏ tay nha phải có ánh sáng ánh sáng đèn đèn trắng đèn vàng à, thâu thì thâu đỏ nha mọi người chứ còn thâu mà màu khác hoặc là này kia thì à, kính này sẽ không nhìn thấy được đó mọi người nên à, nhớ những gì mà lọc phát bên à, cơ sở lọc phát tài tư vấn cho mọi người nha cái đó thì nếu mọi người cứ liên hệ cho hai số điện thoại 0786 01 124 0786 04 124 để được lọc phát tài tư vấn cho các bạn à, kỹ hơn về cái ờ, kính áp trồng này thì à, cây thứ năm cây cuối cùng thì mình sẽ mình khi mình thấy thì rất là mờ tại vì kính này nó phải có được ánh sáng hoặc là nó không thể thấy rõ hết được nãy mình đánh được bốn ba cây trúng rồi bốn cây trúng rồi cây thứ năm thì cái này thì mình quýnh khe đi vì không rõ lắm cái này mình quýnh khe tôm tôm cua nha mọi người tôm cua rồi hai tôm một cua mình thấy rất là mờ nhưng mà mình đoán được thôi rồi đó mọi người nha hột là hột chợ luôn hột không à, bao bao kiểm tra hột là hột, hột chợ luôn nha mọi người hột này không tăng tích thâu này cũng không tăng tích luôn nha mọi người thì uh, mình đã giới thiệu về cái bản của sản phẩm kính ốp chồng nó chỉ thấy được 70 80 trăm thôi thì hôm nay lộc uh, phát tài uh, chúc mọi người một à, ngày vui vẻ và mọi người nhớ xem thì đăng ký kênh một cái like chia sẻ cho lộc phát tài và mọi người cứ liên hệ trực tiếp 0786 01 và 0786 04 để được nhân viên và lộc phát tài tư vấn trực tiếp cho mọi người nha mọi người à, chúc mọi người một buổi trưa vui vẻ và nhiều may mắn chào mọi người